và sau đây chúng ta sẽ hack game khủng long chúng ta sẽ gõ một vài đoạn code và bây giờ chúng ta đã hack thành công Angola. <coughs> Xin chào các bạn Và bây giờ Chúng ta sẽ Hack tựa game Game khủng long Game này sẽ xuất hiện khi ờ, Mạng đứt có rất nhiều cách để vào game khủng long cách đầu tiên đây là rút dây mạng tôi đã rút dây mạng ra rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ tìm kiếm trên google thì bây giờ đã có game khủng long để chúng ta chơi rồi Đấy, cứ có không không có mạng thì chúng ta có thể chơi được ngoài cách ờ, rút dây mạng thì còn một vài cách ờ, nữa các bạn hãy ờ, đón chờ ở những giây phút tiếp theo nhé cách hai đây là ngắt kết nối các bạn nào không muốn cúi xuống bàn tháo dây mạng thì có thể làm theo tôi Open Network and Internet Setting chúng ta truy cập đến Ethernet trên Adapt Option chúng ta nhấn vào disable mạng của chúng ta đi chuột phải và disable đi bây giờ đã mất mạng rồi chúng ta hãy cùng gõ lung tung trên google và chúng ta cũng vào được game khủng long rồi vậy thì vẫn để mạng và vừa bật game khủng long thì có được không tất nhiên là sẽ được rồi tôi sẽ bật lại mạng này và chúng ta sẽ cùng đến với cách thứ ba chúng ta không cần tắt mạng mà vẫn vào được game khủng long Cách 3, chúng ta sẽ truy cập vào đường dẫn sau ở trên Chrome. Chrome 2 chấm suộc suộc Dino. Đây là trang chơi game trực tuyến của Google cho game khủng long. Chúng ta có thể zoom lên được nữa. Và chúng ta sẽ cùng chơi xem được bao nhiêu điểm nào. Ủa, điểm thấp quá, có 84 điểm rồi. À. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần hai game đầu tiên chúng ta sẽ mở F12 lên sau đấy ờ, gõ lệnh vào phần console và gõ lệnh như tôi runner.instant game over bằng hoặc tròn suy ra hoặc nhọn enter như vậy là chúng ta đã hủy hàm game over của chúng ta đi như vậy là đến lúc uh, con ờ, khủng long của chúng ta <coughs> chạy vào vật thể nào đấy thì hàm game over sẽ không được gọi ra nữa đấy các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chạy xuyên qua các vật thể và để uh, lè các bạn lè anh em của mình thì các bạn có thể giả vờ là nhảy nhảy như tôi và sau đây tôi sẽ giải thích cách hack game Ừ, thực ra thì cách hack game này đã có nhiều người giải thích trên mạng rồi. Tôi sẽ chỉ cho các bạn video để các bạn có thể theo dõi. bạn có từ khóa giải thích hack khủng game khủng long. Và chúng ta sẽ vào video này. Video của Mạnh Trần Hoàng. Các bạn có thể xem trong này nhé. Giải thích rất tường tận chi tiết. Hướng đầu tiên mà mình nghĩ đến là mình sẽ bấm chuột phải vào và bởi vì mình đã đọc sơ qua cái cốt này trước rồi cho nên mình sẽ nói nhanh thì cái đối tượng nó chính là cái cái ranh cái ok chúng ta sẽ đến với các giả thuyết về game có rất nhiều à, giả thuyết xung quanh game đồng thời họ cũng đã hồi sinh được rực lòng đó là tại sao chỉ có mỗi cây xương rồng ở trong trò chơi như vậy có hai trường hợp và một là cây xương rồng này là trong game chỉ cao tầm 6 mét ờ, hoặc là con T-Rex nào. trong game sẽ cao tới Lại cùng ờ, xem ờ, video giải thuyết về game này ngoài ra các bạn muốn chơi những phiên bản nâng cấp thì có thể làm như tôi vào Google gõ game khủng long nâng cấp các bạn sẽ thấy có rất nhiều ờ, phiên bản nâng cấp của hệ game này các bạn có thể xem và truy cập đến để chơi này ok à đá Dương à chơi dùng chân chân đá sưng rồng mình hay. gì con lý tiểu long ờ mình là lý tiểu khủng long các bạn ạ cung fu yeah cung fu dino ừ. rồi sống à. thêm một que diêm cưa à. cưa máy như vậy là những chia sẻ của tôi về game khủng long đã hết.